cho anh em nhé à, video này giới thiệu cho anh em những anh em làm tay cái một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu thì nó vô cùng nó hiệu quả Đấy, vô cùng hiệu quả thì uh, nó hiệu quả như nào thì trước khi vào giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi cho ra mắt anh em này thì uh, tôi sẽ lắc thử cho anh em Đấy, để cho anh em thấy được là cái bộ hột này anh em có thể lắc theo được ý muốn của mình lắc theo ý muốn anh em có thể là lắc tài hay lắc xỉu hay là anh em có thể giữ cầu tài giữ cầu xỉu Đấy, thì là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu mới nhất mà hoàn toàn không tang này Đấy. thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó hiệu quả như nào khi anh em đi lắc nhé Đấy. thì đây là đây có hai bộ 12 ly và 13 ly Đó. thì uh, trước khi vào test cho anh em thì uh, tôi sẽ thử cho anh em này Đấy, thử cho anh em à, em cái bộ hột này nó đi như thế nào Đấy, đối với anh em đi lắc cái thì là cái bộ hột này nó đã đủ tiêu chuẩn để anh em đi lắc cái hay chưa nhé đó. đó thì vừa tài xuống xỉu đấy thì cũng giới thiệu luôn cho anh em thì khi mà anh em đi lắc thì là anh em cần cái bộ hột như nào thứ nhất là bộ hột nó phải đi đều đấy. thì tôi sẽ lắc cái bộ hột này nó sẽ đi đều đi đều 5 năm khoảng tầm 90 phần trăm khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nhé đó thì à, vừa tài đúng không vừa tài dùng xỉu đấy, thì bây giờ tôi sẽ lắp như này đấy, bình thường thì là nó sẽ có tỷ lệ lên tài tầm 90 phần trăm đấy là cái hột nó đi đều 5 năm đó. bộ đi đều đó. xỉu 8 đó. tài 11 đấy, xỉu 8 xỉu 7 đấy, đứng người một chén tài đứng người một chén xỉu đấy, lên tài thì à, cũng có thể là nó đứng cho anh em một chén để cùng lắm là một chén thôi còn chén sau thì chắc chắn nó sẽ lên tài rồi đấy hoặc là xuống xỉu rồi đấy thì à, đây là cái bộ hột mà tương đối là hiệu quả để cho anh em đi lắc đấy thì bây giờ anh em tay con anh em đi đánh rất là hay đấy anh em sử dụng những cái bộ hột chợ cái bộ hột nghệ hoa loại một mà anh em à, bo và anh em đi chơi thì anh em rất dễ là anh em bị bung đó thì à, rất dễ bị bắt bài thì anh em làm cái thì anh em tất nhiên rồi anh em phải tìm được những cái bộ hột nào nó nhất là hiệu quả thứ hai là nó phải có những cái thế đi khác Đấy, với những cái để với những cái bộ hột bình thường để anh em đi lắc thì nó sẽ hiệu quả hơn nhé. đó, đấy là theo cái quan điểm của tôi thôi còn anh em nghĩ thế nào cũng được đấy, anh em có thể là vẫn sử dụng cái bộ hột thường hay là anh em có thể mua những cái bộ hột mà nó khác với những cái bộ hột à, bình thường của anh em lắc thì nó sẽ hiệu quả Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ cầu cho anh em Đấy, thì giữ cầu cho anh em thì cứ đang ở tài Đấy, giờ tôi sẽ cho, cho xuống xỉu và sẽ giữ xỉu cho anh em Đấy. Đấy, xỉu này Đấy, xỉu này thì giữ xỉu cho anh em thì có rất nhiều nơi anh em sẽ đánh chén này sẽ đánh chén sau sẽ là đánh trên tài Đấy. À, anh em sẽ đánh xỉu kể cả khi mà anh em chén nhỏ như này anh em có thể lắc đấy, nhẹ nhàng như này thôi là cái chén này nó sẽ lên tài cho anh em tầm 80 phần trăm 80 phần trăm nó sẽ lên tài đó đúng không nó rất là hiệu quả đấy thì bây giờ đang lên tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em không cần phải giữ xỉu nữa đó, 664 tiếp tục giữ tài cho anh em đấy, 662 hai bốn năm ba ba năm hai bốn năm tiếp hai một năm sáu này Đấy, chén này về xỉu Đấy, chén này về xỉu thì uh, giới thiệu cho anh em đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, bộ tài xỉu tam sắc mà bên cơ sở tôi làm ra và cho ra mắt anh em thì cái bộ hột này bao cho anh em cái tỷ lệ đi đều cái tỷ lệ ăn độ và cái tỷ lệ đi khôn của bộ hột đó thì anh em nào sử dụng qua rồi anh em nào đã mua qua bộ hột của tôi rồi thì anh em biết còn anh em nào chưa qua thì anh em có thể ở link cơ sở anh em thử cái bộ hột này rồi anh em lúc đó anh em quyết định mua hay không Đấy. còn vào đây và giới thiệu cho anh em nhưng cái bộ hột này là cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang đây thử nhất thử cho anh em này nam trầm này thử anh em nước muối đây đó ok chưa kiếm với khăn anh em đợi chút đây chính là cái bộ hột mà nó được uh, bên cơ sở tôi làm thủ công Đấy, làm thủ công chứ không phải làm bằng máy nên là thứ nhất là cái tâm huyết của người làm thợ Đấy, cho vào cái bộ hột này để anh em uh, lắc thì nó không có cái tỷ lệ chết hột không có tỷ lệ à, lại là bị lủi hột anh em lắc thoải mái luôn tỷ lệ đi đều của nó lúc nào cũng từ đầu đến cuối chứ không có tỷ lệ lủi nhé đó đấy, đây chính là cái bộ hột mà độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy. hiện tại là không có một cơ sở nào làm tại vì sao tại vì sao tôi nói được như vậy tại vì là khi mà làm bộ hột này đấy, bên tôi đã đặt tên cho nó là bộ hột tài xỉu tam sắc vì sao nó tên là tam sắc đấy, vì sao nó tên là tam sắc thì đây anh em à, cùng với tôi để xem tại sao cái bộ hột này nó là gọi là bộ tam sắc thì cái bộ tam sắc như anh em nhìn trên màn hình đấy như anh em nhìn, nhìn trên màn hình để cùng chiều với nhau thì cái bộ tam sắc này con tam của nó được làm những cái mắt này nó thành một chiều dấu sắc giống như à, trong à, cái dấu của chính tả đấy. đấy dấu này dấu sắc còn anh em để ý đây là bộ thường đây, đây bộ thường